Thưa quý vị, sáng nay Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trâm đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở ngành hữu quan và thành phố Đồng Xoài để nghe đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch miền Nam Bộ Xây dựng trình bày phương án quy hoạch chung thành phố Đồng Xoài đến năm 2040. Đại diện Viện Quy hoạch miền Nam đã trình bày quy hoạch chung thành phố Đồng Xoài đến năm 2040, nêu rõ về tầm nhìn chiến lược, ý tưởng quy hoạch, định hướng điều chỉnh khung giao thông, mô hình phát triển đô thị, định hướng phát triển không gian, quy hoạch sử dụng đất, định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên cơ sở đồ án điều chỉnh quy hoạch chung năm 2012. Đơn vị tư vấn trình bày 3 phương án quy hoạch chung thành phố Đồng Xoài đến năm 2040, theo đó, phương án 1 sẽ mở rộng đô thị về phía Bắc, tập trung phát triển khu đô thị mới kết hợp du lịch nghỉ dưỡng với tổng diện tích xây dựng đô thị là trên 6.300 ha. Phương án 2, đô thị sẽ được mở rộng về phía Tây, Tây Bắc và Đông Nam, hình thành các khu đô thị mới, kết nối đô thị trung tâm hiện hữu, đẩy nhanh tốc độ hóa đô thị với tổng diện tích xây dựng đô thị gần 6.000 ha. Phương án 3 là đô thị sẽ được mở rộng về phía Tây đến cầu Nha Bích và phía Tây Bắc, hình thành khu đô thị dọc theo quốc lộ 14, kết nối với đô thị trung tâm hiện hữu, với tổng diện tích xây dựng đô thị trên 7.200 hecta Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các sở ngành và thành phố Đồng Xoài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trâm đề nghị đơn vị tư vấn thiết kế cần tiếp thu, nghiên cứu để bổ sung vào đồ án, đảm bảo hoàn chỉnh, đầy đủ và toàn vẹn nhất. Trên cơ sở đó, sẽ tiếp tục làm việc với thường vụ và thường trực tỉnh ủy để xem xét thông qua.